người đàn ông họ luôn luôn coi trọng về cái khả năng sinh lý cái khả năng làm tinh của mình những cái đám giới nam mà vô tình bị mắc các tình trạng về rối loạn cương dương hay là yếu sinh lý thì thường rất là gọi là cô đơn các bạn ạ rất là dễ da nóng dần bực bội tự tính khi đối diện với người yếu, người tin người khác giới vân vân thế nhưng mà các bạn đừng lo lắng bởi vì hiện nay công ty Handel Garden đã cho ra đời dòng sản phẩm viên sủi cương dương XYZ nha bạn hay còn gọi là XYZ Formen sản phẩm này sẽ giúp tăng cương sinh lý ở người đàn ông giúp trì từ các tình trạng về sinh lý loạn cương dương dương vật không thể cương cứng hay là cương mà không cứng vân vân các bạn ạ ít chai giải thoa mén này được sản xuất tại Nga được rất rất nhiều các nam giới ở châu Âu sử dụng mang lại kết quả rất cao nha các bạn đây ít chai giải thoa men ở trên bao bì của sản phẩm này sẽ ghi các thông tin để giúp các bạn có thể yên tâm đây mang tiếng Nga và bên này tiếng Việt nhé nha các bạn khi bên mình nhập về thì bên mình sẽ giảm cái cái giấy tiếng Việt lên để cho các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu và đây là con tem chống hàng nhái hàng giả và một phần mã vạch các bạn có thể kiểm tra các thông tin về nguồn gốc xuất xứ thành phần từ đây đây đấy cho bạn đây cái hộp của nó một hộp như vậy ở bên trong sẽ có một cái hộp thuốc một hộp thuốc như vậy sẽ có 10 viên các bạn ạ đây với 10 viên thuốc như vậy thì các anh có hai cách sử dụng cách đầu tiên các anh có thể sử dụng coi coi đấy như là một cái thuốc cư dương khẩn cấp thì trước khi các anh quan hệ từ 45 tới 60 phút thì các anh hãy uống một viên thuốc như vậy một viên sủi cương dương nha bạn một viên sủi cương dương với 200 ml nước số để nguội thì nó sẽ giúp cho các anh có thể tăng cương cái lưu thông máu lên phân cầu nhỏ giúp cho cái cầu nhỏ cứng cứng một cách dễ dàng và hoàn hảo và sẽ kéo dài thời gian làm tinh ở nam giới cực lâu các bạn ạ hoặc là các anh có thể sử dụng thường xuyên đều làm hàng ngày uống trước bữa ăn 60 phút thì nó sẽ giúp cho các anh có thể điều trị dứt điểm về các tình trạng về sinh lý rối loạn cương dương khi các anh sử dụng một liệu trình của nó là từ 3 tới 4 lọ thì các anh không cần lệ thuộc vào thuốc nữa mà cái khả năng sinh lý cũng sẽ được tăng cao rất là tuyệt vời thế những ai mà đang quan tâm tới dòng sản phẩm viên sủi cương dương XYZ để giúp tăng cương sinh lý trì các tình trạng về rối loạn cương dương xuất tinh sớm tình trạng cưa mà không cứng trên bảo gì không nghe thì có thể liên lạc qua số hotline 0937 195 198 để được tư vấn thêm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau